phần mở rộng vốn từ về trẻ em. Ta sẽ cùng mở rộng vốn từ về trẻ em thông qua các bài tập. Bài thứ nhất, xếp các từ sau vào ba nhóm cho phù hợp. Cô có một số các nhóm từ và ba nhóm mà con cần xếp là gì? Trước hết, chúng ta đọc từ để nhận diện trước đã. Chúng mình sẽ cùng đọc theo hàng ngang nhé thật thà, nâng niu, trẻ em, thương yêu, nhi đồng, hiền lành, quan tâm, lo lắng, ngoan ngoãn, thiếu nhi, trẻ nhỏ, trung thực, quý mến, chăm chút, thiếu niên, trẻ con, ngây thơ. Trong nhóm từ này, ta sẽ lựa chọn sao cho các từ phù hợp với từng nhóm trong chủ điểm trẻ em. Trước hết, ta sẽ lựa chọn những từ để chỉ trẻ em. Trong số những từ này, những từ nào để nói về trẻ em? Chúng ta cùng lựa chọn. Thứ nhất, ta chọn được ngay, đó là từ trẻ em. Người ta còn gọi chung, đó là lứa tuổi nhi đồng từ thiếu nhi, trẻ nhỏ, thiếu niên hoặc trẻ con. Như vậy, chúng ta đã lựa chọn được các từ chỉ trẻ em trong nhóm từ mà cô đã cho. Chúng ta phân chia tiếp những từ còn lại vào nhóm thứ hai, đó là nhóm từ chỉ tính nết của trẻ em.